lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết tại vì cái avatar của anh giang nhìn ảnh rất là bd á bd á <laughs> tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á vi la quá villa. với lại anh để tay như thế này nè <laughs> cái lúc đó giang nhớ là giang chụp tới mình giang để làm sao đâu là dạ. dạ. <laughs> cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì à. con cũng không có nghĩ gì hết ừ. xong rồi ảnh mới hẹn con ra gặp nhau ở trong quán cà phê á con tới trước con ngồi ở trong quán cà phê con ngồi con đợi thôi thì lúc ảnh mở cửa anh bước vô á trời cái người ảnh á cao to men lì mà cái khuôn mặt không có giống ở trong avatar chút nào cái con bị khựng con bị khớp Em tên là Trong Cha Nhang. Trung chung chan chan Trung hay là Giang Dung gọi là giang Giang Giang. Giang năm nay bao nhiêu tuổi À, em là 36 tuổi. ở bên Hàn Quốc á là ở Seoul hay là ở À, 경기도 안산. ở Anh An San San. Hàn Quốc 안산. An San là À, em là lập trình viên Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi for year. Giang ở suốt ở Việt Nam 4 năm luôn Trong cái đợt dịch vừa rồi có về Hàn Quốc không? Dạ không, tại vì ảnh hưởng của dịch cho nên tụi con cũng ở Việt Nam không ạ. À. Là ở luôn 4 năm dạ, đúng rồi. Có mẹ không? Mẹ của ảnh mất sớm Ảnh có bố với lại à, chị hai Ồ, oh, à. có nhớ nhà không? Some I feel some many times some miss, but I have a, a new mom and dad, but they always take care about me harder, so I feel some better, really better mẹ chắc thương lắm hả mẹ ừ. ừ. giờ mời em giới thiệu về mình à, con tên là ngọc bích nghề nghiệp của con là con là thợ xăm hèn gì nhìn nó nhìn rất là đẹp nha rất là à. Ồ, nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta dạ con mở tiệm luôn đó như vậy là đi xăm gặp cô chủ tiệm ừ. đó ừ. rồi cua luôn cô chủ hay là cô chủ cua anh khách hàng dạ ảnh của con dạ thực ra thì uh, trước đây là con có tình từng chia tay một mối tình á à. xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò à. nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử Ủa dụng ừ. thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á nên bạn nó nghĩ là chắc con là hở xăm ừ. bạn này dạ không cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại ừ, anh giang bạn đó nói tiếng anh không có được tốt á à. cho nên bạn đó mới nói là để anh của của của mình nó nói ừ. chuyện với, với bạn ừ. thì mới đá qua cho ông này ừ. thì ông này mới kêu con là tải ờ, cao cao thoát của Hàn Quốc á, để à. nói chuyện cho nó dễ <laughs> thì con cũng tải rồi xong rồi con với anh này mới là trao đổi lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á BD á <laughs> tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á villa Làm quá villa. với lại anh để tay như thế này nè <laughs> cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tấm hình Giang để làm sao đâu <laughs> <laughs> cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba à. thì à. con cũng không có nghĩ gì hết ừ. xong rồi ảnh mới hẹn con ra gặp nhau ở trong quán cà phê á con tới trước con ngồi ở trong quán cà phê con ngồi con đợi thôi thì lúc ảnh mở cửa ảnh bước vô á trời cái người ảnh á cao to men lì mà cái khuôn mặt không có giống ở trong à. anh ta chút nào là cái con, con bị khủng con bị ờ. khớp oh. còn giang thì sao yes i feel like some falling in love a little bit she looks like very some girly like her. Some student agar. She looks like very shy and ờ. then very pure con kiểu con mắc cỡ con không dám nói gì hết con không nói một tiếng Mặt nào luôn luôn hả rồi sao nè cái cuộc nói chuyện đó nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con dạ có ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con mấy cái tác phẩm mà con làm hỏi con về giá rồi này kia nhưng mà thật ra là ổng hỏi hỏi giùm hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng mà sao ông không dẫn ông bạn ông ra mà một mình ông đi cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm dạ, nhưng mà xăm cái gì ảnh xăm mới xong luôn cái hình ở ờ, bên góc bên đây này hình thiên thần nữa <laughs> ờ. tại sao lại xăm cái hình thiên thần I have a uh, ờ, title is uh, one is uh, angel with the devil so I but I have some two empty side so I want to finish the uh, full bag a title this time I find her and then I take it a new angel title ồ anh ấy cảm nhận cái điều đó từ lúc nào từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con đúng rồi when I meet uh, first time and then when we meet the first time, just I just saw she's picture. When I rear meet and then after, I feel like more than falling in love and then I try some more. Thì dạ, bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Sau khi mà ảnh xong ở bên con xong thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con ừ. là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á chỉ mới có mấy ngày thôi à ừ. Ờ, nhưng mà lúc đó con không chịu tại vì con <laughs> sợ Ủa? tại vì ảnh là người nước ngoài mà con chưa có biết gì ảnh hết á nhưng mà ảnh kiểu anh tới tóc quá cái con bị sợ rồi tại sao ông ông lại tỏ tình nhanh như vậy uh, actually I want to submit good girlfriend in uh, Vietnam because I feel too lonely and then I want to know about uh, in Vietnam because that time I just coming in uh, Vietnam from Korea three months and then I caught you. Sau cái bữa xăm đó thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái không? Một tháng sau con mới đồng ý luôn. Sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á là ảnh đòi xăm rất là nhiều luôn. À. Mà lúc đó là free hết. À. Mà lúc đó là free hết. Trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á với lại của ba mẹ con à. thì sáng nào ảnh làm xong á từ quận 12 ảnh bắt xe qua à, quận 11 của con nè rồi ảnh tự làm đồ ăn đem à. qua cho con ăn sáng xong Ồ. rồi mua trái cây rồi mua lê hàn quốc rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn Ồ. Ừ. ba mẹ con có thấy cái mấy cái hình xăm của ảnh không đã dạ, có rồi ờ, lúc đó phản ứng của ba mẹ làm sao ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết tại vì không biết người ta như thế nào á ba mẹ à. cũng sợ nhưng mà sau khi mà thấy ảnh à, giống như mua quà mua đồ mua bánh trái để lấy lòng á cái mẹ con cũng thấy là ờ, <laughs> chắc là người này tốt cái kêu con là thôi nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi như thế nào coi có ừ. tốt không tức là giữa ba con với mẹ con thì giang hợp với ai hơn giữa ba con với mẹ con thì giang hợp với mẹ tại sao giang lại lại lại thương mẹ hơn in the Korea have this minute, uh, wife mom love is uh, daughter husband and I have this man in Korea. And then I don't know, uh, she better than computers to me. And then I do some more, give her food for mom. And then after, I feel some more than computers to her. So. Rồi trước khi tụi con cưới nhau thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á. Hai ba tháng sau là ổng đòi cưới con liền. Ừ. Nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Ừ. Tại vì con kêu là sớm quá mình chưa có hiểu hết được một trăm phần trăm ừ. nhưng mà để chắc chắn hơn á thì mình dọn ra sống thử trước xong rồi nếu như mà hợp nhau á thì mình tiến tới hôn nhân luôn tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn ừ. bao lâu gần một năm sau đó mới cưới luôn dạ đúng trong một khoảng thời gian ờ. sống thử đó thì con thấy tính tình của ổng như thế nào tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm ổng rất là nóng tính và rất là ghen con có một người bạn thì bạn của con á là thế giới thứ ba là ừ. gay á mà bạn đó là dancer bữa đó bạn nó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô ba chơi thì ở trong trỏng á, nó rất là ồn á thì mình không có nói chuyện bình thường được ừ. mình phải kề sát lại ừ, để nói mà nói chuyện, chuyện đúng ừ. rồi cái người đó đó ở ngoài thì cũng nhìn nhìn manly nhìn, rồi đúng rồi nhìn manly thì khi mà ảnh thấy cờ sáng nói vậy nè con thấy trên mặt ổng hiện cái, gì em rồi thoải mái rồi <laughs> thì xíu nữa tại vì cái bạn bạn kia của con á bạn hăng quá rồi bạn nhảy lum la hết á cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái Trời ơi, ảnh lại ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè wow. Trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn Con mới tóp hai người ra <laughs> Rồi con đưa tiền chú con chạy về trước luôn Rồi đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn Cô muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen vậy? Mm. Uh, I, I believe her, but this time I don't know too much about uh, gay because I live in the Korea very long time and don't know it's very some culture shock to me in a gay, so I some can't understand it, but not now sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều nhưng mà con cũng là người đứng ra để xin lỗi ổng tại vì ừ. con cũng có sai trong chồng ừ. thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết Giang có điều gì chưa có uh, feel good về con sometimes some very I don't know where is make you angry but very too fast her to angry about and then I hope so you some more when you angry you I want you some listen to my talking that's all ừ. tại vì con cũng là một kiểu người con rất là bướng cũng rất là ghen nữa ủa ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen có ổng có dính phốt this time is uh, just uh, company dinner on one one day and then have a uh, two more so many office worker people with her uh, in uh, my boss is near here but he take it uh, one girlfriend he sitting in uh, here and then he take it uh, one girlfriend and is sitting here but I don't want to make any mistake so I just turn back like this talking with my brother. And then don't know why, when I go back home, I saw this situation and I really don't know what happening to Kami. But she first saw about, what's this? What's mm. this? Mm. I really don't know what I say, what to do, what, what situation is this? <laughs> I feel too sorry and then I really don't know so, oh, how, to, how to say this situation. cái lần đó con hiểu lầm kiểu con suy diễn ra tùm lum <laughs> thứ đó con điên lên con la quá trời luôn con hỏi là tại sao có cái này con con ghen lòng ghen lộn lên rồi cái ông khóc bên đây cũng một chín một mười chứ đó, đâu có vừa đó. đâu tại bữa đó có phải nhờ ông ông sếp ông giải thích không dạ có có đúng không tại ừ. phải giải thích xong con mới yên tâm rồi còn tật xấu gì nữa không giang ờ uh, no no no she's no. perfect đúng không à, bây giờ yeah. giang muốn vợ mình thay đổi điều gì i just want about she more than became some wild not wild some mild Ừ, that's all. Con thì mong muốn ông thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ông cũng hiểu con nhiều hơn, ít làm việc lại một xíu để để quan tâm con hơn nữa. Ừ. Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con và anh lấy nhau được gần 3 năm rưỡi. Ừ, có có em bé chưa? Hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nghe. Cảm ơn. <laughs> chúc mừng anh Quốc Thuận ờ, chúc cho hai mẹ con ha. Đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông, mau chóng cả gia đình cùng với ờ, cháu nội nghe về thăm ông nội và thăm các ừ, cô chú ở bên Hàn Quốc. Thank you very much. Ừ. Em xin giới thiệu với quý khán giả và anh chị là em tên là Nguyễn Thành Công, năm nay em 26 tuổi. Ừ. Em hiện đang công tác ờ, tại cảng SBITC. 26 tuổi. Ừ, có 26 thôi hả? Dạ vâng. <laughs> Công. Dạ. Với chúa, <laughs> công chúa. <laughs> em là Dạ, em là Thị Tiến ạ à, năm nay 24 tuổi, em ờ, đến từ Nghệ An. Em làm ờ, nhân viên kinh doanh của công ty nội thất ạ. À, Hay quá, em nói em đến từ Nghệ An chứ còn chậm chút xíu là anh anh anh Vin hỏi em đến từ Huế hả? <laughs> ờ à, đúng rồi ha. Giọng nghe y như Huế vậy. <laughs> À, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em thì ờ, gặp nhau cũng hay lắm. <laughs> hay lắm là sao? Lúc đó là tụi em hay có cái cái cuộc là hay đi phượt thì có cái đợt đó là em tổ chức cho mấy bạn là đi phượt ở núi Bà Đen ừ. thì thằng em đó nó có rủ bạn học cũng đi chơi và sau cũng đi ừ. chơi đó về thì mới gặp nhau mới gặp nhau thì thế là thế là cái sau bữa đó là thế là chị ơi <laughs> dạ. rụng bông hoa gạo là cua đó phải không dạ chưa chưa chưa, chưa luôn hả chưa rụng à, rồi tiếp theo đi đi chơi thì à, em cũng hay đi phượt nhưng mà toàn đi phượt theo kiểu phượt du lịch không à ừ. tức là đi có ờ, xe ô tô này nọ chưa leo núi ờ, về bao giờ đi khi nào đi tốc cuối anh này thì lúc đi lên anh ở chốt đoan lúc đi xuống anh cũng chốt đoan Ôi là, à... là sao không thể luôn á em em nói chậm đi <laughs> gì ừ. đi lên núi là leo đá leo dây là tùm lum á. ừ, ờ, bạn em này cũng leo được không bạn này thì rồi em cũng leo được nhưng mà đi chậm thôi nên à. em ở dưới cũng là Rồi cũng đó là cơ hội luôn em à. vừa đi cuối nên bạn ừ. Ừ, vợ em cũng vừa đi cuối nên à. chắc chạy nên ấn tượng nhau à nắm tay đúng không chắc nắm tay dạ, vậy không, không. một bên nghèo một năm anh chăm sóc lên á vậy hả dạ. quá mà nhưng mà tại sao em lại có ấn tượng với anh này ờ, lúc đi lén thì không chưa chưa ấn tượng gì lắm xong ờ, đến khi lục đi về thì ờ, mấy anh trượt đó dần bỏ cuộc hết đấy ừ. đi đi hết đi trượt hết để mình em đi sau con ông này ông đi sau vì em nữa thôi kia ông có thấy em mệt quá tôi quá đi ông vân nữa ông kêu để anh công em wow nhưng mà em lên nhưng mà cái cách ông lên yêu cầu là không phải là vì ông thích mình mà ông yêu cầu mà vì ông có thương mình ừ, vì sự mình, an toàn dạ, của dạ, cái người trong nhóm nữa đúng không dạ cái uh, ờ, mình ấn tượng anh này tổ tĩnh quá ấn tượng dạ. ừ. rồi sau đó là, là em bắt đầu bắt tán em tán cái này ừ. tán đi cũng phải như bật đèn xanh như anh tán à, cuối cùng ai là người cưa ai trước cùng cùng là em cưa đó <laughs> tức là về thì cũng có mấy anh đã nói chuyện nhiều nhưng mà anh em chả chả thấy kịch bản chả thấy nói chuyện gì hết á ừ. được thôi nói chuyện về mà anh kia được thời gian thì ông em mới bắt đầu nói chuyện với các ấn tướng nữa ông nhìn thấy mình như kiểu ông vô cảm á <laughs> thì thử coi à, mình thử tán qua ông có được không ừ. là suy nghĩ trong lòng vậy kia ờ. <laughs> à. xong ở mình kết bạn với em thì em à, nói chuyện do xem là có người yêu hay chưa nên này nên nó thì cũng nắm được thông tin là chia tay người yêu được 3 năm rồi kia à, em bật lên sáng này nó gửi này nó mà ông này ông có nói luôn là ông thích kiếm yêu ông chưa muốn yêu đâu cái ờ, em này không thích à không thích thì cái đó là <laughs> em cám quyết tâm được kiểu gì em đảm được luôn thế thôi anh anh nhưng mà anh không hiểu là cô tái sao thôi kêu giống như là em biết là bật đèn xanh rồi là em chỉ cần ừ. ừ là hai đứa quen nhau nhưng mà vì lúc trước đó là có người yêu rồi nhưng mà em chia tay là 3 năm rồi ờ, sau cái khoảng trong cái khoảng ba năm mà không có người yêu đó em thích làm gì em làm em ờ, làm trên công ty thì làm xong muốn về về ở lại công ty cũng được qua hôm sau về cũng được giờ mà tưởng tượng mà có người yêu lại bắt đầu là phải <laughs> đúng giờ đi, đưa, đúng, <laughs> đúng, đúng đi à, À, cái đó là cái đầu tiên làm em không có muốn có người yêu lúc đó ừ. nhưng mà giờ em có một cái chiêu rất là độc là bật đèn xanh cho em nhưng à. em nói là em không thích nên vợ nói với em là anh mà không đồng ý thì coi như là mình không làm bạn cũng không có nói chuyện với nhau nữa T ừ. tức là em thích thì cùng thích đó nhưng mà ông ấy không muốn đi thôi ừ. nghỉ luôn không không bàn bè không trò chuyện như thế đúng rồi thì cái kia ông... luôn luôn dạ <laughs> hôm đó là quyết tám xóa tin nhắn luôn á và xong ờ, hôm sau ông mình nhân tím chắc ông sợ mất nữa hay sao có, <laughs> chắc gì không lúc đó chắc cũng cũng có sợ cũng đó, có sợ chắc, mất đúng không à, cái đó là thứ hai thôi còn cái ừ. thứ nhất nữa sao Ủa, thứ nhất là sao bạn của vợ em á em với nó cũng có nói chuyện với nhau ừ. thì em cũng biết là nó cũng tính nó tán đó. À, nhưng mà trong khi nó là có người yêu rồi ừ. người yêu ở xa hay sao giờ cho giờ ở sài gòn thì ừ. muốn tán vợ để à. gì đấy à, à. <laughs> chắc vợ sau này kiểu gì cũng bị tổn cũng, thương cũng, rồi <laughs> nên ra tay luôn <laughs> có gì kể từ lúc cái đèn xanh là được chấp nhận đi thì hai em yêu nhau bao lâu thì mới cưới yêu nhau được 7 8 tháng là có quyết định là sẽ cưới ừ. Ờ, tròn một năm sau là cưới luôn hai gia đình có thúc ép không hay là do hai đứa là <laughs> chịu chịu không nổi nữa rồi phải cưới ờ, cười bất ngờ lắm <laughs> không biết là mình sẽ cười luôn á ủa trời đất ơi dạ sao vậy tức là hai vợ chồng có về ra mặt trước tình cười anh này lúc mới yêu anh còn kêu là đời hai năm này cái xong mà đợt đó là cưới chị gái em là bố mẹ em mới vào đám cưới thì bố mẹ anh mới nghe tin là bố mẹ vào thì ông nghi gặp mặt thì ông để nói chuyện này nọ thôi chứ đâu có gì đâu em thì đi làm anh này thì ở nhà nhưng mà anh chả nghe ông ba nói chuyện hay cái gì cả cái xong về thì ngồi ăn cơm ăn cơm xong thì ờ, bố mẹ anh nó về bố mẹ anh về thì thấy nhà em mới ngồi bắt đầu mới ban chuyện à Uh, mùng 2 là đâm hỏi, mùng 9 là đâm cười Em này ua cười ái rồi mẹ, này cười mi chứ cười ái Em ngoài sáng hành anh em hỏi chứ Ô sao cười em mà em không biết anh <laughs> Anh ngoài sáng nhớ anh mới nghe tín á Như vậy là rất nhanh yêu nhau nè, lấy nhau là trong vòng một năm thôi Dạ, trong một năm Ồ, vậy thì chắc là ừ, lúc lấy nhau về chắc cũng nhiều chuyện vỡ mộng nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không ui nhiều lắm <laughs> em vỡ mộng gì về cô gái này lúc mà có người yêu á thì vợ vẫn ở bên nhà vợ thì kiểu như một tuần đó mình có thể du di hai ba ngày mình đi chơi cứ vợ về rồi là cứ làm xong rồi mình làm đến 7 giờ tối là xác định là phải đi về. đi về mặc dù là bạn bè anh chị trong ti đồ ừ. rủ đi ăn đi nhậu ừ. đồ ừ nhiều lắm nhưng mà em phải từ chối ừ. từ chối hoài xong rồi giờ biết mặc định là thôi đi nhậu đừng đủ con công nữa ừ. <laughs> nó không có đi được không ừ. bây giờ chờ để bên này người ta kể tội đi <laughs> rồi, em kể tiếp đi tiếp em có cái xấu gì đi tính xấu là cứ không vừa lòng là giận ra mặt khó chịu liền à. kiểu ừ. như không vừa ý một tí gì đâu là im lặng là, là im, lặng. im lặng mà mà, mà cùng giờ cũng nói trước đâu khi nào em khó chịu thì anh cứ im đi buổi sau em hết rồi nhưng mà em cũng biết vậy nhưng mà tự em thấy tự khó chịu đó lương tâm à. hiểu rồi căng sức lương tâm tùy lúc mình gì <laughs> không tự bực nữa tự bực nó mình đâu có làm gì đâu mà ừ. cứ khó ừ. chịu mình ừ. vậy thôi à. chỉ có bị cái là muốn đi chơi không được đi <laughs> có hai lần bị giận là vì ờ, sau nhiều lần được mời mà không đi thì em cũng có đồng ý một lần để sinh nhật của sếp một ừ. lần thì mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau ừ. mà nói đến 11 giờ vợ gọi em nói là sắp về đâu ừ mà xong rồi em tắt máy hai anh em nói chuyện đang hăng say thấy giờ gọi nữa em không có nghe luôn em cứ để em vậy á <laughs> xong giờ gọi hoài không được xong rồi gọi điện thoại cho bạn của em để xin số đi của cái anh mà sếp em sếp của em Ừ. may sao mà <laughs> chưa có xin được chứ xin được chắc <laughs> chết chết chết cỡ chết xong rồi sao lúc mà về nhà thì sao về thì giờ anh đang ngủ đó rồi em vô em đụng cái là bị nạt đi nạc xong thôi tự biết thôi phần nằm im ngủ xong rồi khoảng ờ, hai ba giờ sáng thức dậy nhìn không thấy vợ hai bên không thấy đâu hết ngó xuống thấy vợ chui xuống dưới đang <laughs> dưới gác <laughs> nằm mình dưới đó không biết làm gì thôi ngủ tiếp <laughs> nhưng mà nãy giờ là chị chưa thấy em kể cái gì mà tính xấu vợ hết trơn có nghĩa là vợ em không có gì xấu em đang kể tính xấu của em nãy giờ từng nói em đang vợ mình tính xấu của của của của của, của vợ chứ à là là hiếm khi em đi mà em đi có hai lần mà cũng bị giận <laughs> ông nghe ông kể dạ đúng với em <laughs> là, là lần đầu là ông đi chơi vì sếp là ông đi xá tức là biệt trước là mình sẽ đi xá mà còn đi nữa trong cái bờ nha là em không không hài lòng nhưng mà đợt ở, ờ, có như bỏ qua nhưng mà đợt sau này là em có gọi về trước rồi mà có nghe nói là anh đang về mà từ công ty về nha thì 20 30 phút là cắn thôi ừ. mà em gọi từ lúc 10 giờ ừ. mà 11 giờ vẫn chưa thấy về khi uh, ờ, em gọi mà không nghe mày là em mới sợ sờ đi trên đường nhờ ông đi trên đường sao ừ. Thì em uh, tìm số điện thoại đúng sếp đó em gọi để trả cho ông em đi à, <laughs> <laughs> Mà uh, lúc em vừa xin được thì ông này nghe mày Em mới dần, ông ấy về ông ốm em đuổi cút, cút đá là ừ. cứ nhảy bảo nháy lắm cứ nhảy bảo cứ ốm em cực đồi cút coi như là bây giờ này giờ rút lại là cái tánh xấu của anh này là gì nó xạo Đó. hay sao xạo xạo nó xạo nó xạo hay nói dối em đúng không rồi. Hay không? Dạ. còn gì nữa rồi gì à, rê ra lắm rê ra rê ra chậm chạp đúng không rồi gì nữa lười lười vô cùng lười lười gì? có lười tắm không lười tắm <laughs> tắm sống chứ không tắm sống không đấy <laughs> lười tắm ngày tắm ờ, mấy lần không ngày nào cũng phải tắm nói chung là mà mắc mới gì tắm xong hơi rình ông á ờ, tắm ông rơi nước cho vui ờ, tắm hái phục chắc trước đến hái phục <laughs> trời ơi nước, nước cho vui, vui vậy hả ông bao ông trời kìa ông ông đi ra cái sóng người tắm xong mấy ông có từ chỗ tắm có gì đâu cái xong cái xuống bà tắm lại tắm xong lấy hầu như thương à bà đi tắm lại lên được để ống mới tắm sau bóng đó nhưng mà bình thường mà đi tắm mà vừa ngủ rồi á lên nó lên ngủ luôn đâu có tắm ờ. hen nó sẽ nóng không tắm á là cái chân chung không Vâng, bình thường để mà em có thức em cũng chống của chúng đâu ờ. nhưng mà ông này ông ờ, đợi lúc em ngủ ngủ. là khỏi tắm luôn dạ. nhưng lúc mà yêu nhau em có biết là bạn này lười tắm không lúc yêu ông ờ, có mà lúc nào người thơm phức á đó là lúc à. yêu là lúc yêu là đi chơi em như như là bây giờ đó giờ cưới rồi thì bình thường thì em ít khi em xịt thì khi nào đi chơi thì em xịt à. là có nghĩa là nghĩa là xịt lúc... thơm à. à. rồi còn tật xấu gì nữa không rê ra mỗi lần về dưới nhà mà em về được á ví dụ hèn hai giờ anh lên thì em cứ dự tu, khoảng tầm 5 giờ là lên đến làm 5 giờ mới, mới bắt đầu lên ừ. tức là ông này ông phải tri từ tâm hại đến bảo tiếng nhưng mà trong tất cả những cái điều mà em kể nãy giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất cái cái tịnh rề ra đừng rề ra à, em không thích đừng có rề ra ờ, tắm nhiều hơn chút không ờ à, còn <laughs> không phải tắm nhiều hơn chút mà là tắm cái tắm ít tắm bông tắm cái tắm ờ, bông rồi còn công công mong muốn thủy tiên thay đổi điều gì bớt giận hơn vú vơ đi ờ kiểu như cái nào mà lỗi đáng để giận á thì hẳn giận còn với cái lỗi nhỏ nhỏ hoặc không có gì khổ bằng vợ giận chứ <laughs> dạ, đúng rồi nhưng nhưng mà em nói tuyệt rồi em nói là tình em ví dụ cô nó bị vượng cái gì vượng mặt cái là khó chịu lắm cứ từ gian cãi sau bắt đầu mới ngồi suy nghĩ nghĩ xong mà thấy ở ờ, cái ông tặng gian á là xong thôi từ thôi luôn <laughs> hai em lấy nhau lâu chưa dạ được uh... Ờ, 7 tháng gì à mới 7 Son tháng lắm thôi à. luôn. Ồ, dạ. là chưa có em bé đúng Son không dạ. dữ lắm chưa. là có mong có em bé không em thì mong nhưng mà <laughs> bộ mẹ chồng kế hoạch chồng kế hoạch là chưa, chưa đúng không dạ. chưa, muốn để cho chắc muốn tụi em có nhà cửa bây dạ. giờ em ở nhà thuê dạ đúng rồi dạ. thôi nếu vậy thì giờ chỉ biết chúc tụi em uh, hạnh phúc thôi chứ làm sao ừ. <laughs> trời ơi mấy cái nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ Dễ thực ra mai, à. mai mốt là có em bé rồi là cũng có thời gian Hả? mà giận nữa đâu <laughs> yên tâm đi rồi, muốn xỉu luôn nhưng mà bạn này thì tắm uh, xà bông thì thì tốt có nghĩa là cái mong muốn nó của vợ thì nên sửa <laughs> rồi cứ thế phát huy dạ cứ yêu nhau hoài mãi như thế này nhé dạ. dạ vâng rồi, cảm ơn anh chị chúc cho em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc dạ ừ. Em là Thành Tân, à, đến từ Tiền Giang, hiện tại sống tại quận 11 Tân đang nhiêu tuổi? À, năm nay 29 29 Thế con em? Dạ, em tên Cẩm Vân à, Quê em thì ở Kiên Giang, hiện tại thì em à, đang sinh sống và làm việc ở quận 11 ừ. Em 28 tuổi 28 tuổi dạ. Hai em là quen nhau trong một trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau cách đây 11 năm Trời ơi là chắc lẽ là mối tình thanh mai trúc mã phải không? Chưa gọi là thanh mai trúc mã đâu ừ lúc em đó đi học ở thành phố và hai bạn gặp nhau ở đâu gặp tình cờ trên mạng đến 2009 ờ, thì mới ờ, gặp mặt nhau tại kiên giang các bạn lúc đó là có biết mặt nhau qua hình ảnh qua avatar được dạ có chat webcam thì có thấy mặt nhưng mà trong webcam thì cũng khác ở ngoài nhiều ừ, ừ, ở trong ừ. webcam thì chồng em baby dễ thương lắm mà ở ngoài nhìn mặt thấy ghét à <laughs> mà gặp là như thế nào em anh này ấn tượng đầu tiên là không có ưa tại vì gặp phụ nữ mà nói chuyện thì cái mặt cứ nghênh nghênh nghênh nghênh vậy nè ừ, kết kết dạ dạ dạ đúng rồi không không có nói chuyện à, toàn là bữa là như là em nói không à lúc đó là cẩm vân lên sài gòn chưa dạ chưa anh em vẫn còn ở kiên giang ừ. dạ khi anh ấy ngỏ lời với em mà nói như lời của em đó là lúc đó là nói qua mạng hay là anh ấy đi xuống kiên giang ờ, lúc đó thì bị thất tình anh nhậu xỉn về cái lấy điện thoại nhắn tin cho em hỏi là em có yêu anh không này kia rồi lúc đó thì em cũng đang đi uống cà phê với trai nữa cái em thấy <laughs> em thấy ông này ông nhắn em bực bội quá đi cái nhắn yêu đại cho rồi đi cho ông nghỉ nói lại lúc đó mình cũng đang uống đi chơi với mối mà dạ <laughs> thì ai ngờ sau tin nhắn đó thì hắn ngủ mình lên sài gòn à. Dạ, tại em hay bị đau dạ dày cái cái kêu em là thôi đi lên sài gòn khám bệnh đi à. rồi em mới lên tụi em quen nhau là từ đợt đó chính thức luôn và quen nhau là ngỏ lời yêu thương và tỏ tình là ở trong cái phòng khám hay là dạ trong khách sạn ủa là sao là em lên Sài Gòn khám bệnh thì em à, ở khách sạn, sạn đúng dạ không? em sao em sao trong đầu em nghĩ cái gì á tự nhiên hỏi tỏ tận đâu nó tỏ tình khách sạn cái khách sạn cái nơi để ở thôi mà ủa cười quá nhưng mà sao biết được sợ tỏ tình khách sạn người ta nhà người ta ở dưới tỉnh ta lên Sài Gòn ta phải mướn khách sạn ở còn nhà mình ở Sài Gòn á mình đi khách sạn mới có vấn đề ai cũng như chúa à? <laughs> rồi kể từ đó thì là em có thường xuyên lên đây chữa dạ dày không dạ chỉ có đi lần đó thôi anh không không có lên chữa dạ dày nữa mà lên Ủa chơi rồi. thôi cái tần suất mà lên chơi á là một tuần lần tháng lần là ừ, ở lần. mấy ngàn lần ở hai chục ngày không à, dạ ở hai ngày cuối tuần thôi anh <laughs> vậy á rồi ở đâu ở khách sạn hay dạ là ở vẫn dạ, ở khách sạn mướn phòng mấy giường dạ một giường nhưng ở ờ, mà họ họ không có làm gì hết đó tao chưa hỏi chưa. <laughs> cái mặt anh ghê quá cái mặt anh tò mò tập mạch người ta phải nói liền cho khỏi hỏi rồi tụi em chấp nhận yêu xa vậy là trong bao lâu dạ hai hai năm đến năm hai mươi bốn thì em mới lên sài gòn À là em lên Sài Gòn đi làm luôn á Dạ Lúc đầu thì em lên ôn luyện ờ, thi thạc sĩ ừ. Anh này ảnh trông cho em rớt lắm Tại vì ổng kêu học nhiều hơn ổng để làm gì Trông cho em rớt lắm Cứ dụ em đi chơi biết Và rốt cuộc à? rớt thiệt Ông nội em đi chùa Lúc cầu thôi Mùa rớt lúc mà em rớt em có giận anh không dạ không tại em cũng mê chơi quá <laughs> cũng thông đồng cho rớt cho rồi rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì đến à, cưới dạ tụi em à, đến tháng à, tháng tám năm 2014 thì gia đình hai bên gặp mặt thì à, đến tháng 9 thì tụi em đi đăng ký kết hôn trước khi cưới thì tụi em có, có những khó cái khó khăn, gì không á rước dâu á chị là đi rước dâu thì bên nhà chồng em không có muốn là đi rước dâu còn em thì em không chịu em nói là đám cưới thì phải đi rước dâu em trong này mâu thuẫn nhau cãi nhau cái em đòi quỷ hôn em không chịu cưới nữa ừ. thực ra nếu mà em giận thì mẹ chồng cũng khó xử đúng không dạ dạ nhưng thời điểm đó thì làm cho mẹ cũng buồn thì nhưng mà cũng vì thương à, con thì thôi ráng à, chịu đựng ừ. rồi nhưng mà cũng có đôi lúc rầy hai hai đứa à, đứa con em ừ. rồi thì lúc em giải thích này nọ rồi cũng chiều ờ, cũng chiều lòng nhưng mà à. em tới cái thời điểm này rồi á giữa mẹ với lại em á ừ. là đã ờ, hiểu nhau hết chưa thật ra em nghĩ thì cũng không không hiểu nhau đâu hai mẹ con không người nào hiểu người nào hết á do là lúc đó em buồn cái cái lúc mà đám cưới của em á thì ừ. khi cái vụ mà không rước dâu á thì thì ờ, lúc mà đãi bên nhà gái thì lúc đầu mẹ chồng em nói là ba mẹ chồng sẽ không có xuống tham dự ừ. em em mới nói với chồng em là nói ở sao kỳ vậy sao đãi tiệc bên nhà hàng mà ba mẹ chồng không tham dự mà chỉ để chồng đi ừ. thì em lúc đó em em buồn thì anh này ảnh không biết anh về anh nói làm sao mà rốt cuộc thì hai ông bà cũng cũng chịu đi xuống tham dự ừ. lễ nhà hàng nhưng mà không em thấy thì không có vui ừ. Ờ, thì thì cũng từ lúc đó mà em buồn tới giờ vậy từ ngày tụi em mà lên sài gòn vậy mẹ đã bao giờ đến thăm tụi em chưa à, cũng có ờ, nhiều lần chị cũng có thời thỉnh thoảng lên rồi sau đó là hai vợ chồng em sinh em bé thì cũng lên thường xuyên để phụ chăm em bé vậy mà cũng không hiểu nhau luôn cũng vẫn chưa hiểu luôn vẫn không có nhiều cái thời gian để trò chuyện cùng nhau em cảm thấy em đang khó xử trong lòng thì <laughs> em cũng có chút ờ, rất ờ, cũng có cái khó xử và giữa ờ, tình cảm giữa hai người chưa có được hòa thuận và vui vẻ nó bắt đầu từ cái thời điểm nào thời điểm em bé em có nhiều cái vấn đề về bệnh ừ. rồi phải vợ phải đẻ mổ rồi bé phải nằm trong lồng kính 16 ngày ừ. thì thời điểm đó vợ em ờ, có nhiều cái chuyện buồn á ừ. khi mà về nhà thì ờ, thì có giữa một cái chuyện xích mích ờ, nó có hiểu lầm giữa mẹ và vợ nên hai người rất là căng thẳng với nhau ừ. tới bây giờ luôn thời điểm đó cũng xảy ra cũng lâu rồi em cũng có giải thích giữa hai bên nhưng mà giữa hai mẹ con chưa có thời gian để mà nói chuyện với nhau hiểu rõ nhau hơn tự nhiên nghe chồng em á nói chuyện á tự nhiên thấy tội nghiệp Tại vì thực ra cái người mà tội nghiệp nhất vẫn là cái người này, người con và người chồng đó thực sự là như vậy chị chị, muốn nói với em á là cái người cha người mẹ của chồng hay là của mình cũng đều như nhau hết khi mình đã lấy chồng có nghĩa là mình đã xác định cuộc đời mình gắn với con người này suốt cuộc đời thì lẽ dĩ nhiên là cái người đầu tiên mình phải mang ơn là bố mẹ của con người này đã sanh ra ảnh để mà ảnh gắn kết với cuộc đời của mình cho nên theo chị cho dù là mẹ có lỗi hoàn toàn bố có lỗi hoàn toàn nhưng nếu là chị không bao giờ chị chấp nhận chuyện đó tại vì sao chị là con hiểu không cho nên là theo chị thì em mở lòng ra con người ai cũng sai lầm hết người lớn tuổi sai lầm theo kiểu lớn tuổi mà trẻ con sai lầm theo kiểu trẻ con đúng không thì tại sao mình cứ giữ chị biết em khổ em có sung sướng đâu em buồn em khổ lắm tại sao mình lại phải mang cái khổ đó trong lòng mình khổ chồng mình khổ rồi mẹ cha mẹ chồng mình cũng khổ mà nhiều khi cha mẹ ruột mình cũng khổ luôn mình chi cho nó mệt mỏi vậy đúng không cưng ừ. mà cuộc đời nó quá mong manh nay gặp vậy mai không biết còn gặp không nữa cho nên là theo chị thì sau cái buổi ngày hôm nay em phải bỏ hết tất cả những cái buồn tại vì chị tưởng là bố mẹ chồng không đến dự luôn chứ còn nếu đã đến dự rồi thì trời ơi cái chuyện đó là phải xóa xóa ngay xóa ngay lập tức em hiểu không chồng em sẽ vui vui thì sẽ khỏe khỏe trong người khỏe trong người gia đình hạnh phúc hơn nhiều còn với vợ em á em biết tại sao không cái thời điểm người phụ nữ khi mà vừa mới sanh xong á trời ơi dễ bị trầm cảm nè nó đổi máu á con người tâm tính nó bất thường kỳ cục lắm yeah. Dạ. cho nên là lúc đó vợ em rất dễ bị nhạy cảm á yeah. Dạ. bị tuổi thân rồi bị đủ thứ đó đó bây giờ theo chị nha ngay lập tức bây giờ em em xả hết. tất cả những cái đó cho chị nó tốt cho tất cả mọi bề luôn á bên chồng bên vợ bên ông bà nội ông bà ngoại rồi con của mình nữa hả cưng ha à? dạ. bỏ đi bỏ đi mà chị muốn vậy nè em nói với mẹ đi à, Vân nghĩ là nếu mà anh chị có ngồi xem chương trình này cái số này anh chị à, nghe cái cái tâm sự của của con dâu mình để hiểu hơn là ừ, con của mình cũng cũng đã rất là đau khổ trong một cái thời gian không phải là sung sướng gì đâu những cái buồn mà mà giữ trong lòng không có nói ra đó em cứ nói dạ thì ờ, em cũng không biết con cũng không biết nói gì nhiều với ba mẹ với con xin lỗi ừ, con có con thiếu kinh nghiệm sống nhiều tôi xin lỗi ba với mẹ chồng tiếp lời đi con ừ, cũng biết là giữa mẹ và vợ con có nhiều cái hiểu lầm nhưng qua chương trình này con cũng muốn mong hai người à, hãy à, cởi bỏ cái nút thắt trong lòng và hãy à, cho tình cảm yêu thương cho mình nó chân tình hơn Thôi bây giờ thì mình sẽ coi như ngoại lệ ngày hôm nay là mình có thể dừng ở đây cho cái câu chuyện nó đẹp nhưng mà để đẹp hơn nữa thì em... có lẽ vâng. là chồng đỡ vợ nó để cho vợ vững vàng lên thì chắc chắn là sau cái số này thứ sẽ suôn sẻ hết. Ừ. Nào. Thôi ôm vợ cái thật chặt cái, ôm vợ ôm vợ thật chặt coi. Trời ơi, ôi trời ơi.